Thứ nhất chúng ta cùng tìm hiểu xem thế nào là trộn các ánh sáng màu với nhau. Ta phải hiểu như thế này. Ta có thể trộn hai hay nhiều chùm sáng màu với nhau bằng cách cách một là chiếu các chùm sáng đó vào cùng một chỗ. Chiếu các ánh sáng đó vào cùng một chỗ trên màn ảnh có màu trắng. Các con cùng quan sát đây. Chúng ta ví dụ ta có thể chiếu ánh sáng màu lục và màu đỏ vào cùng một chỗ trên cái tấm màn màu trắng như thế này. Và con nhìn đây, ở cái vùng giao nhau của chỗ màu lục và màu đỏ ta thấy nó lại ra màu khác rồi. Chứ đây ta không thể gọi cái màu này là màu đỏ lục được, không có. Và mắt chúng ta nhìn thấy chỗ này sẽ ra là màu màu vàng, màu vàng. Ờ, thế nhắc lại, ta có thể trộn hai hay nhiều chùm sáng màu với nhau à, Và thầy xin gợi ý các con thêm Các con hãy cố gắng theo dõi bài hôm nay nhé Bài hôm nay là một bài rất quan trọng Nó là cơ sở để cho các con tạo ra ảnh Các tấm ảnh màu chẳng hạn Nếu các con đi ra hiệu ảnh các con quan sát Thực ra cái việc in ảnh ấy, Là người ta sẽ in nhiều lần Tấm ảnh đấy đầu tiên là được in uh, ra một màu này Xong rồi chạy vào in lần hai màu thứ hai đè lên này In lần ba màu thứ ba đè lên này Thậm chí có máy ảnh in nhiều lần hơn Thì cuối cùng ra được màu như mong muốn thì đấy chính là cái phép trộn màu như ngày hôm nay chúng ta học này